tiến sĩ Cấn Văn Lực, tiến sĩ Nguyễn Minh Ngọc cùng ờ, toàn thể tất cả các anh chị đã dành thời gian ờ, đường xá xa xôi rồi mưa gió như thế này để đến đây dự một cái chương trình trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Um, Tránh ngồi nghe khoảng hơn một tiếng cái phần trình bày của tiến sĩ Cấn Văn Lực thì phải nói là cảm giác nó rất là sung sướng các anh chị. Nó sung sướng ở một cái chỗ đó là Ờ, cái việc mà đầu tư bất động sản ngày hôm nay á, thì thường các nhà đầu tư bất động sản cá nhân và các chủ doanh nghiệp và các anh chị ở đây đang là giám đốc của các cái công ty môi giới á, thì thật sự năm nay là một cái năm khó khăn đúng không ạ à, xung quanh chánh thì cũng đã có rất là nhiều những anh chị đã phải rời bỏ thị trường rồi đóng cửa công ty chọn những cái công việc khác thì cái câu hỏi lớn nhất mà thời gian gần đây mà chánh nhận được uh, đó là thị trường nó đang diễn biến như thế nào đúng không đâu là cái giải pháp và cái hướng đi sắp tới cho tất cả các anh em thì thường là chúng ta chỉ chú ý nhiều đến cái vấn đề là cái phân khúc hoặc là cái sản phẩm nào đó cụ thể và là mọi người hay hỏi nhiều đến là ở à, khu vực đó bây giờ như thế nào phân khúc nào đầu tư được trong giai đoạn này nhưng xin thưa các anh chị trong cái quá trình làm nghề khoảng 16 năm năm nay là năm thứ 16 thì trong vòng khoảng gần 4 năm gần đây á, thì chánh mới bắt đầu nghiên cứu rất là sâu về về về về về kinh tế vĩ mô chính là cái phần mà trình bày của tiến sĩ Cấn Văn Lực một trong những cái chuyên gia hàng đầu của Việt Nam của chúng ta khi nói về về về vĩ mô và một cái điều là khi mà nghe cái kiến thức vĩ mô á, trong một tiếng như thế này á đối với một số anh chị sẽ cảm thấy nó khá là nặng khá là nặng nhưng mà chánh tin rằng là sau một cái thời gian nữa đi khi mà các anh chị với cái mặt bằng kiến thức cái kinh nghiệm cái trải nghiệm các anh chị nó tăng lên á thì thật ra cái phần trình bày của tiến sĩ cấn văn lực chính là cái phần nền cho những cái phần sau của chánh rồi cái phần tới nữa là của tiến sĩ nguyễn minh ngọc thì các anh chị mà hiểu được cả cái buổi ngày hôm nay Ờ, thì tôi tin đây là một những cái món quà rất là lớn bởi vì khi anh lập gọi điện thoại cho chánh mà nói là chánh ơi có một cái sự kiện ở đà nẵng chánh là người ngay chánh nói với lập là em sẽ bay ra bằng bất cứ giá nào ờ, mặc dù mấy ngày nay là mưa bão rất là kinh khủng đúng không đà, đà nẵng cũng có một cái đợt lụt rất là khủng khiếp bởi vì là chánh biết rằng là những cái người ở miền trung á À, chánh cũng có mấy cái lớp dạy ở đây về đầu tư bất động sản cũng kết hợp với chỗ anh lập thì thật ra cái người miền trung là cái người rất là chịu khó nhưng mà mảnh đất miền trung á, chịu khá là nhiều cái thiệt thòi nếu mà nói về cái yếu tố địa lý nếu mà so với lại hà nội hoặc là thành phố hồ chí minh xung quanh của Đà Nẵng các cái tỉnh nó cũng là những cái tỉnh nghèo à, nghèo ở đây không phải là mình nói là nghèo tức là không không có gì nhưng mà nó có tiềm năng phát triển nhưng nó lại không được thuận lợi như là ở phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh vùng kinh tế Đông Nam Bộ hoặc là như ở phía Bắc Hà Nội Trung ương đúng không ạ cho nên là cái câu chuyện mà ngày hôm nay chúng muốn chia sẻ với các anh chị đây là một cái góc nhìn mang tính chất là nó cá nhân thôi nhưng mà hy vọng là nó cũng giống như là một cái món quà một cái một cái sự tình cảm của chánh dành cho người miền Trung bởi vì khi đến đây từ những cái lần rất là đầu đầu tiên với Đà Nẵng thì uh, ờ, bản, bản thân tôi và cá nhân tôi đã rất là yêu thích cái vùng đất này cả cái văn hóa con người lịch sử lẫn cả những cái câu chuyện về uh, nghỉ dưỡng hoặc là du lịch thì cái phần trình bày của nhánh ngày hôm nay nó chỉ tóm gọn trong có ba ba ý thôi ờ, và nó lại rất là tình cờ không biết là anh lập được có sắp xếp hay không thì cái phần này nó rất là liền mạch bởi vì cái phần đầu là tiến sĩ có môn lực nói rất là hay rất là nhiều số liệu mà phải nói là có thể nói là ngập ở trong một cái một cái cái dữ liệu mà mà mà tôi nghĩ là phải dành rất nhiều công sức để có thể tổng hợp ra và các anh chị nếu mà có về nhức đầu một chút cũng không sao nhưng mà nếu mà anh chị có xem lại được á anh chị thì nghiền ngẫm những cái con số và nếu anh chị hiểu nó được ở một cái góc độ khác á, thì tôi tin rằng là những cái năm tháng sắp tới của các anh chị nó sẽ tốt hơn rất là nhiều khi các anh chị đầu tư bất động sản phần trình bày của tôi thì sẽ tiếp nối cái phần của tiến sĩ cấn văn lực và tôi chỉ nói ba ý trong cái phần trình bày của mình thôi đó là nói về thiên thời địa lợi và nhân hòa trong cái bài trình bày của mình và sẽ mong giúp cho các anh chị nhìn thấy được là à, cái diễn biến của thị trường như vậy với cái yếu tố vĩ mô như vậy thì năm nay và năm sau cũng như là năm 2020 24 thì nó sẽ diễn biến như thế nào và tôi cũng xin dành ờ, khoảng đâu đó khoảng 40 đến khoảng 45 phút thôi cho cái phần trình bày của mình để dành cái phần thời gian sau cho uh, tiến sĩ Nguyễn Minh Ngọc và chúng ta sẽ có cái phần thảo luận để các anh chị đặt câu hỏi cho anh cái slide à đây rồi à, cái phần trình bày của tôi là một cái danh mục bất động sản hiệu quả như vậy thì trong cái yếu tố mà vĩ mô cái bối cảnh như vậy à, thì chúng ta sẽ chọn lựa cái khu vực như thế nào phân khúc như thế nào và cái phần này nó có thể nói nó là một cái phần nó rất là vi mô à, nó rất là ngược với lại cái phần của à, tiến sĩ lịch vừa trình bày nhưng mà trên cái bối cảnh đó thì chúng ta mới có những những cái câu chuyện thì để các anh chị hiểu hơn thì phần này tôi sẽ có một cái ví dụ à, rất là đơn giản để các anh chị hiểu à, đây là một cái một cái ờ, đây là một cái bất động sản mà gần đây chúng tôi nhận được cái ờ, cái yêu cầu bởi vì Phú Huynh Group định vị đó là một cái hãng tư vấn chuyên về bất động sản may đo tức là chúng tôi sẽ ờ, đo đo trước giống như anh chị mặc quần áo vậy đó chúng ta phải đo hiểu nhu cầu khách hàng rồi chúng ta mới đưa ra cái lời tư vấn thì đây là một cái bất động sản của một cái nhóm có ba nhà đầu tư họ đầu tư khoảng cỡ Ờ, uh, 6 hecta 3 và và kế bên nó có khoảng 8.000 ờ, mét vuông và bằng giấy tay nữa thì tổng cộng nó khoảng hơn 7 hecta và cái vị trí của nó là trên một cái triền đồi bên tay phải là nó có một con suối bên tay trái là một cái mỏ đá và ở cái góc góc trái của mảnh đất thì nó có một cái con đường 20 mét chuẩn bị băng qua thì cái nhóm nhà đầu tư này họ đến để họ uh, nhờ chúng tôi cho lời khuyên khảo sát cũng như là cái quá trình mà đầu tư và làm thế nào đó để tăng cái giá trị của cái bất động sản này lên thì đây là tôi xin chia sẻ với các anh chị một số những cái cái cái cái cái tư vấn về quan điểm của chúng tôi đối với cái bất động sản này sau quá trình khảo sát đây là cái lộ trình tăng giá trị của bất động sản tôi tạm gọi nó là X ngày 7 tháng 10 năm 2022 là mới đây thôi các anh chị công chứng mua đất đúng không ạ 25 tháng 10 thì nhận sổ nhận sổ hồng tháng 11 á, thì ờ, cái cái mảnh đất này á, thì trước khi mà chúng tôi làm thì chúng tôi đã kiểm tra được cái quy hoạch những cái lời tư vấn thì cái quy hoạch của chỗ này nó là rừng sản xuất sẽ chuyển sang cây lâu năm nên chúng tôi sẽ quyết định là chuyển cái mục đích sử dụng đất từ rừng sản xuất sang cây lâu năm luôn và cái từ tháng 11 trở đi sau khi mà chuyển mục đích không thì chúng tôi sẽ có cái phương án ngắn và trung hạn thì đang tư vấn cho cái nhóm nhà đầu tư này là tìm một cái mô hình khai thác phù hợp trên đất để ra dòng tiền cho thuê hoặc là khai thác và ưu tiên là gì ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu thấp phục vụ người địa phương và khách du lịch với khả năng chi tiêu thấp và cả team thì tôi muốn là cùng cho ý tưởng và bàn để chốt thì rất là tình cờ cái phần sau <laughs> trước cái buổi này thì tôi có ngồi à, nói được uh, chào hỏi và nói chuyện với tiến sĩ Nguyễn Minh Ngọc thì rất là hy vọng cái phần sau uh, tiến sĩ Ngọc sẽ cho những cái ý tưởng và có thể là phản biện hoặc là bổ sung thêm để cho các anh chị nhìn rõ được cái phương án như thế này đó là phương án ngắn trung hạn còn phương án dài hạn đó thì à, bởi vì nó anh chị nhìn cái hình thù của đất nó chỉ cách suối còn có đâu đó khoảng tầm 30 40 mét thôi đó là một con suối rất là lớn chảy qua một cái ờ, chảy qua giữa hai cái ngọn đồi rất là đẹp cho nên đó, là phương án dài hạn thì chúng tôi có tư vấn là nhóm nhà đầu tư này nên gom thêm quỹ đất giáp suối và xin lập dự án một phần năm trăm sau đó chuyển nhượng qua là khai thác tiếp và đây là có một cái phương án mở là trong quá trình tạo lập cái giá trị từ lúc mà chúng ta mua đất ban đầu cho đến uh, cái phương án dài hạn đó thì nếu có đối tác phù hợp nhận chuyển nhượng với giá trị cao thì có thể xem xét thì đó là một cái công việc mà may đo tức là chúng tôi làm những cái những cái việc như vậy đối với khách hàng của mình thì muốn nói với các anh chị cái điều này để cho anh chị thay nhìn thấy được một cái sự chỉ đỏ là để ra được cái phương án như thế này trong cái giai đoạn này thì nó phải đi xuyên suốt và tôi sẽ nói với các anh chị về cái câu chuyện là thiên thời địa lợi nhân hòa tức là chúng ta phải phân tích rất rất là nhiều để chỉ để viết vài dòng cho cái người khách hàng như vậy thôi um, thiên thời thật ra đó là cái yếu tố vĩ mô mà tiến sĩ lực vừa trình bày từ cái bối cảnh thế giới cho đến bối cảnh Việt Nam đúng không ạ nếu mà chúng ta không nắm được cái này á, thì các anh chị đầu tư bất động sản các anh chị sẽ thường xuyên gặp một cái chuyện đó là nếu anh chị là môi giới thì các anh chị sẽ có cảm giác là anh chị rất là lâu mà cái công ty của mình không bán được hàng không giữ được nhân sự đúng không ạ mà công ty không có cách nào để tăng trưởng nếu chúng ta đang làm một nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta sẽ không hiểu được là tại sao có những lúc chúng ta đầu tư thắng nhưng lại có những lúc chúng ta đầu tư lại thua đúng không? có những lúc chúng ta kiếm được tiền có những lúc chúng ta mất tiền và thường là cái con đường mà chúng ta nhìn ra đúng không ạ 5 năm 3 năm nữa thì thường là chúng ta lại không nhìn thấy một cái con đường mà nó sáng bởi vì những cái yếu tố này ở đây là một cái hai cái hình một bên đó là mùa hè và một bên đó là mùa đông các anh chị cũng nhìn thấy rất là rất là dễ hiểu rồi thì nó là cái yếu tố mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái phần này đúng ra là chúng tôi chỉ có điểm suyết thôi nhưng mà qua cái phần trình bày của tiến, tiến sĩ lực ở phần trước thì nó quá kỹ rồi quá hay rồi và các anh chị chỉ việc là ngồi xem lại cái đó thôi đúng không ạ thì thường để phân tích đó là chúng tôi phải đưa cũng đưa ra cái bối cảnh uh, thiên thời đó là nói chuyện về câu chuyện thế giới thì tôi chỉ xin tóm lược lại trong cái phần này thôi vì cái phần trước của uh, uh, ờ, tiến sinh lực đã quá kỹ rồi dịch bệnh chiến tranh lạm phát đúng không ạ chúng ta đã nghe cái này rất nhiều rồi Việt Nam mình đó thì sao phục hồi tăng trưởng và cũng là cái yếu tố lạm phát nữa đúng không những ngày gần đây thì các anh chị đã thấy vừa rồi có một cái uh, câu chuyện đó là học đại học quốc hội thì thống đốc uh, ngân hàng nhà nước chị Nguyễn Thị Hồng đã có giải thích rất là nhiều những cái bài anh chị có thể theo để đọc và để hiểu rằng là tại sao mà ngân hàng phải tăng lãi suất cho năm nay rồi dự kiến GDP rồi các tổ chức để dự báo cho cái kinh tế của Việt Nam mình và cái phần trước thật ra mà nói là cái phần trình bày của, của tiến sĩ lực là tôi rất là tâm đắc tôi ngồi nghe mà tôi gật gù tôi tôi cảm giác là phải nói là tuyệt vời luôn đúng không ạ bây giờ tôi sẽ nói đến một cái chuyện là chúng ta đi thế giới chúng ta đi Việt Nam rồi chúng ta nói về cái bối cảnh của ngành bất động sản hồi nãy thì chúng ta có nghe một cái câu nói là à, trong cái bài của của của tiến sĩ lực có nói một câu nói là người đầu tư ở Việt Nam chủ yếu là đầu cơ thì đây tôi cung cấp cho anh chị một số cái số liệu um, đây là một cái thăm dò trên VN Express vào khoảng tháng 6 của năm 2022 à, ờ, câu hỏi là bạn quan tâm đến kênh đầu tư nào vào thời điểm này thì lúc đó là các anh chị nhớ rằng là thị trường chứng khoán vẫn còn đang đang rất là tốt đúng không ạ mọi người rất là vui vẻ đúng không ạ thì lúc đó là cái kênh chứng khoán và kênh bất động sản là nó ở cái mức khoảng 32 phần trăm vàng và gửi tiết kiệm thì nó thấp hơn ở mức 13 14 phần trăm và các kênh khác là 9 phần trăm nhưng một cái khảo sát khác á, thì cho thấy rằng là cả 100 người đầu tư bất động sản á, thì 75% tức là khoảng 3 trên 4 người đầu tư bất động sản thì mua bất động sản là để đầu tư nhưng mà cái từ đầu tư này ở đây các anh chị phải hiểu nó tức là đầu cơ nó không phải là đầu tư đâu tức là họ mua với một cái mong muốn rằng là sẽ bán ngày hôm sau với cái giá cao hơn chứ họ không có tạo lập cái giá trị như cái ví dụ phần trước tôi đưa cho các anh chị đâu đúng không ạ thành ra đó là cái cái câu chuyện mà chúng ta phải hết sức là quan tâm rồi chúng ta đang nói về cái bối cảnh của ngành bất động sản thì một trong những cái điều mà các anh chị cần phải quan tâm đó là cái chu kỳ khoảng gần 30 năm của ngành bất động sản của thị trường bất động sản tại Việt Nam thì chúng ta uh, đang có là bốn lần sốt đất và khoảng 3 lần đóng băng tôi có cái thống kê cho các anh chị ở đây cứ với khoảng trung bình 7 năm thì chúng ta có một lần sốt đất và khoảng 8 năm thì có một cái lần đóng băng đúng không ạ và đây là các cái yếu tố để tác động sốt lần 1 năm 9394 xong rồi 95 đến 99 là đóng băng lần 1 này sốt lần 2 khoảng năm 2000 đến 2002 và đóng băng thì nó khoảng 203 đến 206 và sốt lần 3 khoảng 207 đến 208 còn đóng băng thì khoảng 209 đến 213 và gần đây nhất là chúng ta đang có là 214 đến 219 đó là sốt và bên phải là tôi đã giúp cho các anh chị liệt kê từ à, cái nguồn này của cái hai cái báo cáo này tôi lấy từ Brubsy ha thì anh chị nhìn vào cái vấn đề và cái cái nguyên nhân để gây ra sốt là đóng băng á thì tụ trung lại nó sẽ có hai cái lý do chính một đó là cái thay đổi về uh, cái thị trường tài chính tiền tệ cụ thể đây là chính sách gọi là bơm hút tiền và hai là liên quan đến vấn đề về chính sách pháp luật pháp lý thay đổi à, thì đó là hai cái nguyên nhân mà nó sẽ gây ra là chu kỳ đóng sốt và đóng đóng băng ở tại Việt Việt Nam của chúng ta thì đây là một cái biểu đồ mà tôi cho rằng là các anh chị sẽ dễ nhìn hơn trực quan hơn đúng không ạ chu kỳ tăng trưởng bất động sản thì vẽ lại với cái hình ở phía trên và cái nguyên nhân ở phía bên tay phải các anh chị tức là cái cái cái sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam chúng ta là nó tịnh tiến đi lên có những cái đoạn nó sẽ nó không phải nó chỉ nó chỉ đi ngang đâu các anh chị cái đoạn này nó có thể đi xuống này nó có thể đi xuống này rất nhẹ nhưng nhìn chung cái xu hướng của thị trường nó sẽ là nó sẽ là đi lên theo một cái đường zigzag nó không lên thẳng mà nó lên theo cái đường zigzag như thế này rồi đó là cái bối cảnh nếu mà các anh chị nào là những cái người đang đầu tư chứng khoán thì ở đây chứng khoán của chúng ta thì ngày 28 tháng 7 năm 2000 đó là cái ngày mà thị trường được niêm yết với hai cái mã đầu tiên Sam và Ri đúng không thì đây là tôi lấy cái biểu đồ này từ Trading View từ năm 2001 đến năm 2022 là cái ngày hôm qua luôn đúng không ạ và ở đây nếu các anh chị mapping á tôi chưa kịp làm cái việc này tức là anh chị lấy cái bản đồ này ra các anh chị trồng lên cái bản đồ của của thị trường bất động sản theo chu kỳ hồi nãy á thì các anh chị sẽ nhìn thấy rằng là một cái một cái điều rất quan trọng đó là thị trường chứng khoán sẽ có sự bùng nổ trước cái sự bùng nổ của thị trường bất động sản và đồng thời nó cũng sẽ có cái dấu hiệu của cái gì của cái sự sụt giảm trước cái sự sụt giảm của thị trường bất động sản Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ đơn cử, đây là cái mốc 2007 lúc mà chứng khoán VN Index đạt cái mốc khoảng 1.143 điểm. Thì anh chị nhớ nó có cái sự kiện tháng 11 năm 2006 đó là Việt Nam mình gia nhập WTO và chúng ta đón nhận một cái luồng vốn FDI khổng lồ nó đẩy vào trong thị trường chứng khoán và làm cho thị trường chứng khoán chúng ta tăng trưởng cao nhất mọi thời đại tại cái thời điểm này và sau đó thì sao sau đó thì cái đoạn mà sau cái tôi nhớ là sau cái tháng 1 của năm 2017 đến khoảng tháng 4 của năm 2017 là bắt đầu thị trường bất động sản tại Việt Nam bắt đầu là có những cái dấu hiệu rồi sao bùng nổ tăng trưởng sau đó là sao bong bóng đúng không ạ và cái đoạn 2017 2007 2008 đến đây đến năm 2009 anh chị đã thấy rớt này một cái đoạn rất là dài suy thoái đây thì thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán nó có cái sự liên quan với nhau bởi vì nếu anh chị hình dung á, thì để phát triển một cái dự án bất động sản á, thì chủ đầu tư họ phải thu hút cái vốn rất lớn hồi nãy trong cái phần trình bày của tiến sĩ lực có phần cuối á, nguồn vốn nó có tới bốn cái nguồn vốn đúng không ạ theo quy định của luật kinh doanh bất động sản thì có bốn nguồn vốn chủ sở hữu vốn vay vốn góp và vốn ứng trước từ khách hàng đúng không ạ thì trong bốn cái nguồn vốn đó thì các anh chị nhìn thấy là phải huy động cái vốn đó để đi tạo lập bất động sản và thường một dự án bất động sản nó trải qua mình rất nhiều cái thủ tục về pháp lý nếu đây có những anh chị nào đang làm dự án pháp lý dự án bất động sản anh chị sẽ biết là tốn khoảng từ 3 đến 5 năm là các anh chị làm nhanh còn như cái giai đoạn hiện nay trong vòng khoảng 3 năm trở lại đây 4 năm trở lại đây thì cái pháp lý bất động sản nó bị khăn dẫn đến những cái vụ kiện tụng đông người dẫn đến những cái việc là rất nhiều công ty bất động sản phá sản bởi vì làm xong nhận tiền ứng trước khách hàng nhưng không ra được sản phẩm đúng không ạ thì ở đà nẵng chúng ta cũng có rất là nhiều vụ đình đám thì tôi nghĩ là anh chị nếu mà người đà nẵng hoặc là người ở miền trung thì cũng đã biết hoặc là có có có thấy qua những cái dự án bất động sản nó đang gặp vấn đề như vậy thì ở đây là tôi có một cái một cái một cái thống kê các cái nguyên nhân hay gọi là các cái factor những cái nhân tố đúng không ạ để cho anh chị thấy được rằng là uh, cái giai đoạn nào thì bất động sản nó sẽ trầm lắng hoặc là đóng băng hay là ở đây á ở đây nó có những cái cái câu chuyện là suy thoái hoặc là hồi phục mùa mùa hè hay là mùa đông đúng không ạ và cái này nó nó nó là những cái uh, yếu tố mà nó chính là định tính để các anh chị có thể nhìn thấy ví dụ ví dụ nếu chúng ta đang thấy là cái giai đoạn mà nó suy thoái á, tức là cái số lượng hay là khối lượng giao dịch nó sẽ giảm này số lượng khối lượng các khoản vay cầm cố nó sẽ giảm khối lượng xây dựng nó sẽ giảm hoặc là đình trệ mũi tên đi ngang tức là nó đình trệ đó tài sản có sẵn nó sẽ tăng giá cả nó sẽ giảm và cái giá thuê nó cũng sẽ giảm là cái dòng mà thứ hai từ dưới đếm lên đó và ngược lại như vậy thì nó sẽ là dẫn đến cái sự hồi phục của thị trường và ở đây anh chị sẽ nhìn thấy có một cái chu kỳ tôi có một cái bảng khác các yếu tố định tính này đúng không đúng ra nó sẽ có một cái biểu đồ nó vẽ nó hình xin như thế này nè các anh chị mà nó hiển thị lên màn hình sao nó mất đỉnh cao là xúc đất này mở rộng này đỉnh cao này thì trong cái giai đoạn này á các anh chị sẽ có ít cái lựa chọn lắm nhưng mà lại rất nhiều rủi ro khi xúc đất xong khi thị trường nó suy thoái qua đến cái đoạn này đỉnh điểm đây là đóng băng này thì các anh chị sẽ có rất là nhiều lựa chọn nhưng mà lại ít rủi ro à, nhưng mà vấn đề cái câu hỏi của cái người mà lúc thị trường đóng băng là tiền đâu để mua đúng không <laughs> chứng khoán lên hoặc là bất động sản lên muốn bán nhưng không có đất để bán còn chứng khoán xuống hay là thị trường xuống đối hoa muốn mua nhưng lại không có tiền để mua đó là cái bài toán muôn thỏ chúng ta gặp thì tôi sẽ có cái câu trả lời cho các anh chị ở phần sau vì vậy tóm lại trong cái phần mà thiên thời các anh chị phải hiểu rằng là cái sự chuyển động của kinh tế thế giới cái sự chuyển động của kinh tế Việt Nam cái sự chuyển động của thị trường Việt Nam kết luận lại là nó có chu kỳ câu chuyện làm sao để đọc hiểu và chúng ta nhận định được cái chu kỳ đó thì cái phần của của tiến sĩ lực trình bày phần trước và cái phần mà những cái chỉ dấu mà tôi cung cấp cho các anh chị hy vọng là các anh chị sẽ nghiên cứu nó sâu hơn bởi vì ngày hôm nay không phải là một cái chương trình uh, chúng ta chia sẻ à, dạy học trong hay là chúng ta làm một cái chương trình có dài thời gian hơn để chúng tôi nói chi tiết hơn thì các anh chị cố gắng để về nghiên cứu đó là yếu tố thiên thời bây giờ sẽ nói về cái yếu tố địa lợi tức là khi chúng ta biết rằng là trong cái chu kỳ mở rộng hoặc là chu kỳ suy thoái hay là trong cái chu kỳ tăng trưởng hoặc là chu kỳ suy thoái nữa là mở rộng hay là thắt chặt tiền tệ thì rõ ràng rằng là có những cái khu vực nó sẽ sinh lợi hơn những khu vực khác vậy thì câu hỏi là làm sao để tìm ra những cái khu vực đó ví dụ đây là chúng tôi ờ, tôi mapping tức là tôi ánh xạ toàn bộ tất cả cái bản đồ của Việt Nam mình lên đây đây là cái vùng kinh tế xã hội hiện tại thì chúng ta đang có một hai ba bốn năm sáu bảy vùng nhưng mà sắp tới thì cái phương án là có thể là chúng ta sẽ còn à, chúng ta sẽ phân chia thành tới à, 1 2 3 4 5 6 7 à cái cũ là 6 vùng và cái mới chúng ta sẽ là 7 vùng thì cái vùng mà các anh chị nhìn nè nó đang đang là cái vùng này vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ của chúng ta nó đang có một cái đặc trưng đó là cái biển đúng không những tỉnh ở ở ở dọc cái theo cái cái sườn của Việt Nam thì nó có có biển đúng không ạ nhưng mà trong trong cái số lượng của những cái vùng như thế này 6 7 vùng thì đâu là cái vùng đâu là cái tỉnh đâu là cái khu vực mà nó sẽ sinh lợi đấy là cái câu hỏi rất là lớn đối với một nhà đầu tư cá nhân hoặc là một một cái à, chủ một cái doanh nghiệp đầu tư bất động sản đúng không ạ thì à, đây là bản thân của cái khu vực á, nó cũng có chu kỳ các anh chị ví dụ đây là bốn cái giai đoạn trong cái chu kỳ phát triển bất động sản này một cái giai đoạn phát triển giai đoạn đầu tiên có thể bắt đầu vào giai đoạn phát triển khi một cái giai đoạn nào đó nó phát triển một cái khu vực nào đó nó phát triển một phân khúc nào đó nó phát triển thì đến một cái giai đoạn nó sẽ bị gọi là cung nó quá nhiều nó sẽ vượt cái nhu cầu anh chị thử hình dung là có đúng không nha và khi cung vượt cầu á nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện suy thoái suy thoái thì phải cần có cái sự cái sự can thiệp của nhà nước thì nó mới có thể phục hồi và phục hồi nó sẽ phát triển một cái phân khúc mà anh chị thử hình dung coi con hotel gọi là cái khu vực mà đó mà các anh chị đang ở đi anh chị sẽ hình dung rồi coi nó có có có giống như vậy không ví dụ đắk lắc đi ở đây có ai trong số anh chị đến từ đắk lắc không à, có một hai người Gia Lai mọi người ai đến từ Đà Nẵng đâu mọi người ở đây đều hết Đà Nẵng hết hả có ai ở Hà Nội không anh chị nghĩ Hà Nội là đang ở giai đoạn nào rồi thành phố Hồ Chí Minh đang ở giai đoạn nào Vậy thì bây giờ nếu mà mình đi vào cùng một cái số tiền mà mình đang có Một nhà đầu tư hay là một công ty bất động sản Thì bao giờ nguồn lực cũng hữu hạn hết á cho dù anh chị có một nghìn tỷ hay năm nghìn tỷ thì cái, cái số lượng dự án bất động sản mà anh chị phát triển bao giờ nó cũng sẽ vượt khỏi cái nguồn lực mà các anh chị đang có vậy thì bây giờ mình chọn cái khu vực nào đây những anh chị em làm môi giới anh chị đang vào trong một cái khu vực mà cung nó vượt cầu thì làm sao mà có khách để mà bán cho nên có những anh chị là nhiều khi theo cái thị trường đó 6 năm à 6 tháng một năm cũng không có giao dịch tại sao vậy hoặc là những anh chị nhà đầu tư bất động sản cá nhân mua một cái bất động sản đó xong rồi bán mà tại sao bán cả năm rồi cũng không không không được bởi vì ngoài cái yếu tố là thiên thời ra anh chị sai thiên thời rồi các anh chị còn sai ra cái địa lợi nữa thì làm sao mà anh chị bán được còn khi mà các anh chị chọn được thiên thời và địa lợi đi các anh chị sẽ nhìn thấy mỗi ngày đều có thể có giao dịch hết mỗi ngày đều có thể có giao dịch thì cái nhiệm vụ của anh chị là là anh chị phải tìm ra và tìm đừng có tìm đâu xa hết á và tôi hay nói vui là hãy trở thành chùm khu vực hãy xem cái phân khúc và cái cái khu vực mà các anh chị đang ở đó nó đang ở cái giai đoạn nào để chúng ta có những cái cái quyết định nó sáng suốt đúng không ạ ví dụ như ở thị trường đà nẵng các anh chị tự thử suy nghĩ coi là nó như thế nào tại vì nếu mà như chúng tôi phân tích á chúng tôi sẽ làm rất là nhiều bước ví dụ đây là một cái bước mà chúng tôi sẽ làm là chúng tôi phải phải phải, phải, phải tìm ra được cái nhân tố ảnh hưởng thì ở đây á nhân tố ảnh hưởng đầu tiên mà chúng tôi chọn đó là cái mật độ diện tích dân số tính ra tính ra mật độ và đây là một cái ví dụ về phân tích ở cái khu gọi là tứ giác miền đông nam bộ chẳng hạn thành phố hồ chí minh này bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai tây ninh đó bước đầu tiên là tính mật độ tại vì mật độ chính là cái yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá cả bất động sản đúng không ạ chắc có nhiều anh chị biết cái này rồi nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh rất là quan trọng cái thứ hai chẳng hạn đây là một cái bảng thống kê đó là cái tỷ lệ tăng trưởng GDP trên đầu người bình quân của Việt Nam chúng ta ở một cái khu vực nào đó mà cái tỷ lệ GDP trên đầu người mà nó cao tức là mà dân đông nữa tức là sao uh, mật độ dân cư nó rất là đông mà cái người đó lại có tiền nữa thì các anh chị sẽ nhìn thấy cái thị trường bất động sản chắc chắn nó sẽ sôi động không phải ngẫu nhiên mà thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đông Nam Bộ nó tập trung một cái khối lượng bởi vì đầu tiên là đông số lượng dân cư mà không chính thức thì khoảng đâu đó 8 ờ, 9 triệu là người thành phố Hồ Chí Minh và di dân cơ học khoảng 4 5 triệu nữa, 14 15 triệu một cái siêu đô thị các anh chị. Rồi xung quanh thành phố Hồ Chí Minh lại là Bình Dương, và Rịa Vũng Tàu, ờ, Đồng Nai đúng không Long An đúng không hoặc là những cái tỉnh mà có GDP trên đầu người cao nhất cả Việt Nam mình dân vừa đông nha họ vừa có tiền nữa thì rõ ràng cái thị trường bất động sản ở chỗ đó nó sẽ sôi động có đúng không các anh chị rất là thực dụng thôi còn bây giờ mình đi ở một cái nơi xa mình phải coi ở những cái vùng xa mà chưa phát triển á, thì có thể là các anh chị phải chờ rất lâu bởi vì đợi mật độ dân cư tăng lên cơ sở hạ tầng cải thiện đúng không ạ GDP trên đầu người tăng lên nếu không thì sẽ là người đầu cơ ở nơi khác đến cũng giống như mình luôn đúng không lúc đó là cái nhu cầu thực ở địa phương đó không có thì chiến lược của mình đi nó phải khác anh chị ạ à. ví dụ chúng tôi phân tích này đó anh chị nhìn thấy cái vùng mà miền đông nam bộ nè 45% GDP 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp và tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng luôn cao khoảng từ 1,3 đến 1,5 lần tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước rồi thì các anh chị nhìn thấy những cái số liệu đó nó cho chúng ta thấy rằng một cái vùng nó rất là nó rất là sung rất là sung dĩ nhiên vào từng phân khúc thì chúng ta sẽ nói cụ thể nữa không phải sung sung thì nó cũng dẫn đến cái chuyện là giá cả bất động sản nó đang rất là cao rồi chúng tôi có một cái chỉ số để đánh giá nó gọi là rate um, gọi là một cái chỉ số rất là đơn giản nó gọi là base ratio có nghĩa là chúng ta lấy giá nhà um, chúng ta lấy cái thu nhập bình quân của một hộ gia đình hoặc là một người trong một năm chia cho giá nhà thì nó sẽ ra là cái số năm mà cái người đó hoặc hộ gia đình đó làm lụng để có thể sở hữu được căn nhà bằng cái thu nhập của mình thì ở thành phố Hồ Chí Minh á, đã có những cái tính toán rồi con số đó nó dao động từ khoảng 24 đến khoảng 30 lần tức là chúng ta làm ăn không không không không không để bao nhiêu thu nhập á, không có chi phí gì hết thì trong vòng khoảng 24 đến 30 năm anh chị mới có thể mua được bất động sản tức là nó bị cao rồi over rồi rất cao rồi thì nhiệm vụ chúng ta là bằng cái cách phân, phân tích như thế này đó thì tôi chỉ cho các anh chị cái cách phân tích ví dụ đây là một cái cái phân tích khác anh chị có thể ngồi nhà mà cũng có thể phân tích được tức là bây giờ ở đây là ai cũng nhìn thấy đây là cái cái bản đồ Google Maps đó. nhưng mà đọc được cái thông tin từ đây không phải ai cũng đọc được anh chị sẽ nhìn thấy trên cái bản đồ Google Maps ở đây nó sẽ có những cái vùng xanh như thế này mật độ dân cư thưa đúng không cơ sở hạ tầng chưa phát triển nhiều và những cái vùng mà chúng tôi chấm chọn đúng không ở đây là chẳng hạn như đây chúng tôi lấy phân tích ờ, ở Dĩ An này thành phố này thành phố Dĩ An ở tại Bình Dương thì anh chị nhìn thấy rõ ràng rằng là mật độ dân cư như này là kín này những khu dân cư này khu công nghiệp này đúng không đường cao tốc này đúng không bệnh viện quốc tế này khu chế xuất khu công nghiệp dày đặc ở trong cái đó ở trong cái vùng đất này đây là một trong những cái vùng ở ở khu vực phía phía đông nam bộ là đang phát triển rất là kinh khủng nhưng mà rõ ràng nó đang vẫn còn những cái vùng như này đấy nhị bình đúng không chợ bún đó là những cái nơi thì từng cái vùng như vậy thì cái, cái chiến lược của chúng ta nó phải khác đi và cái điều này nó cũng thể hiện rất rõ là thật ra là những cái người mà có thể ở đây thì có thể là ở trung tâm này nè thì có thể là cái thu nhập bình quân đầu người của họ tốt hơn mật độ dân cư nó cao hơn như vậy thì giá bất động sản nó sẽ cao hơn các anh chị đúng ạ và cái điều này nó là định lượng thôi không bằng số liệu thôi chúng ta không có gì để mà băn khoăn những câu số này hết ạ à nhưng mà mỗi tỉnh nó sẽ khác nhau ví dụ bà rịa vũng tàu chúng tôi phân tích khác đúng không bà rịa vũng tàu nguồn thu gdp của tỉnh đến từ cái việc mà đóng góp của dầu khí gần như là hết cho nên thật ra ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu là uh, gọi là tôi nghĩ là hơi phí bởi vì bà rịa vũng tàu còn có cái tiềm năng để phát triển rất là kinh khủng nữa nhưng bởi vì là cái nguồn thu từ dầu lớn quá đôi khi mất động lực rồi ví dụ như đây là cái tổng hợp lại của một cái đô thị đặc biệt như thành phố hồ chí minh này ba thành phố trực thuộc tỉnh là đô thị là một thủ dầu một biên hòa vũng tàu là một thành phố trực thuộc tỉnh đô thị là hai là bà rịa là tám đô thị loại ba là bảy đô thị loại bốn đúng không rồi cái mạng lưới đường cao tốc biên hòa vũng tàu này sân bay long thành thành phố mới nhân trạch thành phố mới bình dương trung tâm công nghiệp mới như trảng bơm như long thành đô thị hóa các huyện trung tâm tỉnh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu thì đây là một cái báo cáo sơ bộ để đánh giá về cái góc độ địa lợi mọi người hình dung không ạ tức là chúng ta đi thiên thời chúng ta đi đánh giá địa lợi đúng không ạ rồi mới đến cái phân khúc cụ thể tức là ngày hôm nay là tôi chia sẻ với các anh chị một cái món quà đó là cái cái tư duy làm nghề của tôi luôn đó tôi vẫn đang làm y chang như thế này đúng không ạ rồi bây giờ thử mình nhìn coi Đà Nẵng của mình tôi rất yêu cái thành phố này xin thưa các anh chị thật sự là yêu tại vì tôi đi rất là nhiều rồi tháng trước là đang ở Nha Trang rất yêu con người Đà Nẵng và cái phong cảnh ở Đà Nẵng rất là tuyệt vời đến bên Đà Nẵng cảm giác nó bình yên lắm nó không giống nhưng có một số nơi đến là cảm giác rất bất an <laughs> Đà Nẵng nè các anh chị nhìn thấy nè đây là thành phố những cây cầu đúng không bãi biển đẹp nhất hành tinh đây là những cái gì người ta nói về Đà Nẵng nha tuyến cáp treo nhiều kỷ lục thế giới lễ hội pháo hoa quốc tế bảo tàng điêu khắc trăm lớn nhất Việt Nam làng điêu khắc đá mỹ nghệ non nước những cái anh chị rất tự hào đúng không ạ và khách du lịch biết rất nhiều nhưng mà cái câu hỏi tôi đặt ra cho các anh chị thử tư duy là cái phân khúc bất động sản á, phục vụ du lịch á, tại thành phố Đà Nẵng này này nó có đã lạm phát chưa thử anh chị thử tư duy nha tôi tôi sẽ không có câu trả lời đâu bởi vì nếu mà cái thành phố này của chúng ta GDP mà chỉ hoặc là những cái bất động sản mà chỉ phụ thuộc vào cái nguồn thu từ du lịch đó, thì rõ ràng có những cái cú sốc thiên nga đen đúng không ạ những nhà kinh tế như Covid thì anh chị thấy Đà Nẵng cũng bị mà không phải ra riêng Đà Nẵng đâu các anh chị Nha Trang cũng bị nữa những thành phố du lịch phú quốc cũng bị phụ thuộc vào khách trung quốc khách nga phan thiết mũi né ở trong đó tôi đi phan thiết mũi né vũng tàu cũng bị và cái cảm giác của tôi là tôi cảm thấy rất là buồn khi nhìn thấy những cái tòa nhà rất là đẹp rất là lộng lẫy một là bỏ dở tức là không xây dựng nữa ngừng không có vốn để tiếp tục hoặc là người ta ngừng luôn hai là đã xây rồi nhưng mà không có khách cách đây khoảng 2 tuần tôi có ra đây dự một cái event thì tôi rất là mệt thì buổi trưa nhân cái giờ tại vì bay sớm buổi trưa mà thì tôi đến một cái khách sạn ở ờ, ven biển Đà Nẵng để uh, muốn nghỉ khoảng cỡ 2 tiếng thôi tôi quay lại hội thảo đó thì tôi nhớ là cái cô mà giữ cái cái cô lễ tân á cô nói là uh, anh chỉ cần trả em 200 nghìn là được rồi tại vì mùa này vắng lắm mà nguyên cái khách sạn đó là gần như chỉ có khoảng vài phòng nguyên cái tầng của tôi khoảng mấy chục phòng có một mình tôi vào trong cái phòng đó để nghỉ trưa thôi đó là ngày cuối tuần thì đang phục, hy vọng là những cái dự dự báo của tiến sĩ lực trong những cái năm tới là du lịch của mình phục hồi nhưng mà với góc độ là những nhà đầu tư hoặc là anh chị là những cái người đang có cái vốn liếng để mà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thử suy nghĩ đi như đã nói rồi cái cung mà tăng lên quá cái cầu á, thị trường hoặc là cái phân khúc đó chắc chắn nó sẽ suy thoái thì ở đây là một cái cái lời gọi là lời khuyên của tôi thôi anh chị có thể nghe hoặc không nghe không sao hết nhưng mà đây là quan điểm của tôi trong cái giai đoạn khó khăn này này anh chị tìm ra những cái phân khúc nhu cầu thực phát triển bền vững và thành khoản nhanh còn nó là phân khúc nào thì tôi xin nhường lại cái việc đó để cho các anh chị về nhà làm bài tập tại vì nếu anh chị phát hiện được cái phân khúc này á anh chị làm được á trong vòng 3 năm thôi các anh chị sẽ trở nên giàu có 3 năm thôi để sẽ trở nên giàu có nhưng mà đó là một cái cái thách thức tôi muốn tôi muốn tại vì nếu bản thân tôi mà đi đà nẵng đầu tư thì tôi sẽ không nhảy vào một cái phân khúc mà ở đó cung nó sẽ vượt quá cầu bởi vì chúng ta biết rất rõ là quy luật của, của cung cầu quy luật của giá trị tức là cung lớn hơn cầu thì sao giá không thể tăng được nữa đúng không vậy thì anh chị phải tư duy đi phân khúc rằng nhu cầu thực đúng không ạ phát triển bình vững mà thanh khoản nhanh đúng không ạ rồi đây là một số cái phân khúc mà trong cái góc nhìn của tôi tôi xin phép được chia sẻ với các anh chị dĩ nhiên nó không có đúng có sai nhưng tôi cho rằng là 2022 2023 2024 trong cái bối cảnh mà lãi suất tăng lạm phát tăng đúng không ạ những cái người mà vay ngân hàng đòn bẩy nhiều á họ đang có vấn đề thì đây có thể là một vài những cái phân khúc hy vọng là nó có một số cái phân khúc nào đó mà nằm trong cái xu hướng mà nãy trong cái phần trình bày trước là tiến sĩ lực có nói là bất động sản xanh đó. anh chị phải hiểu cái chữ xanh đó nha xanh đó không phải là <laughs> sơn tòa nhà màu xanh đâu không phải trồng nhiều cây là nó xanh đâu các anh chị nó có một cái bộ tiêu chuẩn của bất động sản xanh trong đó có liên quan đến vấn đề về năng lượng vấn đề về môi trường ESG bền vững Y đó là là là là cái gọi là uh, environment S đó là social và G đó là governance tức là bây giờ là phát triển nó phải đặt trong cái câu chuyện bền vững rồi đúng không với môi trường với xã hội chứ không phải là một mình mình tức là mình thắng không là không được đây là một cái phân khúc mà chúng tôi đang nghiên cứu và tư vấn cho một số khách hàng nhà phố xây mới 100% giá khoảng 3 tỷ rưỡi này là khu vực ở phía phía phía phía phía đông à, tức là ở cái cái trục mà tứ giác kinh tế nãy tôi có nói anh chị á bởi vì có những một cái nhu cầu thị trường như thế này tầng lớp mới giàu tức là new rich của Việt Nam đang muốn có một căn nhà đẹp để ở Tại vì ở phía Nam các anh chị sẽ nhìn thấy rằng là có rất là nhiều người giàu Họ có thể có tài sản 15, 20 tỷ, 30 tỷ Tôi ờ, có được mời đến nói chuyện với cái nhóm khách hàng triệu phú của ngân hàng Một cái ngân hàng Thì trong quá trình nói chuyện thì tôi mới phát hiện ra một cái chuyện rằng là Họ rất là mong muốn có cái nhà đẹp để ở Tại vì các anh chị sẽ nhìn thấy rằng là những cái mẫu nhà mà họ xây từ rất là lâu rồi đó thì ờ, cách đây khoảng 10 15 năm anh chị biết rồi kêu thầu xây dựng địa phương lúc nhà mới có điều kiện thôi xây lên thì cái nhà đó cứ ở đời này qua đời khác thôi nhưng bây giờ họ cần có một căn nhà mới một căn nhà đẹp và đây là cái nhu cầu rất bức xúc con cái Gen Z của các gia đình đại gia muốn ở trong những căn nhà xây mới 100% với kiến trúc và nội thất trẻ trung không chỉ là nơi để ở mà là còn nơi check in nữa anh chị có thấy những cái nhóm mà nghiện nhà rồi yêu bếp rồi yêu nhà <laughs> lên đó người ta khoe nhà không chụp cái nhà lên người ta khoe nhà đẹp hàng nghìn like hàng chục nghìn like rồi rất là nhiều người share comment và check in sang chảnh là để khoe nhu cầu khoe người thân bạn bè trên mạng xã hội à, cái này thì thanh toán khoảng 30 đến 50 phần trăm phần còn lại thì ngân hàng hỗ trợ nhưng mà trong cái bối cảnh mà lãi suất tăng á, thì tôi khuyến nghị là cái phần thanh toán này mình phải có nhiều hơn một chút 50 đến 70 phần trăm trong cái giai đoạn này rồi cho thuê được giá trị gia tăng khoảng 10 đến 20 phần trăm một năm đây là một cái phân khúc mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh có một cái dự án ở này cái, cái khu vực phía đông đây là một cái dự án hình có thật ở tại Bình Dương bán cực dạy tôi xin ờ, không có tiết lộ <laughs> cái dự án là cái gì để tránh cái trường hợp là nó nhạy cảm rồi phân khúc thứ hai đó là đất khoảng ngàn mét vuông làm second home nhưng mà giá từ khoảng 2 đến 5 tỷ thôi bởi vì nó không có nhu cầu thị trường như thế này nè gia đình rất là căn bản tức là hai vợ chồng này có xe hơi có một đến hai con nhỏ bố mẹ sống cùng tại các đô thị lớn của Việt Nam đang muốn có một căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng cuối tuần có không các anh chị second home đúng không thời gian di chuyển nhưng mà thời gian di chuyển anh chị phải lưu ý nha không quá 2 tiếng khoảng cách di chuyển không quá 100 km dọc theo các trục đường cao tốc có những cái người mua hơi xa anh chị mua một cái đoạn giữa anh chị di chuyển bằng máy bay hoặc là bằng xe hơi mà khoảng 2 tiếng trở lại là ok nhưng mà qua 3 tiếng là bắt đầu người ta ngán rồi ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh là đi khoảng 3 tiếng về các phía tôi không biết nhưng mà lái xe đi 3 tiếng tôi mới hỏi chứ là có rất nhiều nhà đầu tư nhưng mà tôi hỏi là một năm anh đến đó bao nhiêu lần anh nói thì ban đầu thì rất xiên khoảng một một ờ, hai tuần xong sau đó là ba bốn tuần xong sau đó là một hai tháng rồi có những cái người là bây giờ 6 tháng là chưa đi thăm lại cái đất của mình nữa đúng không ạ vì khoảng cách di chuyển nó quá xa rồi, ờ, nhưng mà phải có một ít đất thổ cư nha và họ có cái nhu cầu là lập làng để cùng ở cùng cho thuê à, ở bên Trung Quốc nó có cái cái cộng đồng gọi là cộng đồng phú dụ phát <laughs> phát triển từ cái ý tưởng của chủ tịch ờ, ông Tập Cận Bình đó, tức là cộng đồng phú dụ tức là cái cộng đồng mà thịnh vượng chung tức là những cái người có cùng chung cái cái cái cái xuất thân cái địa vị và có điều kiện kinh tế như nhau người ta có nhu cầu lập cái làng để cùng ở cùng cho thuê chia nhau chi phí quản lý ha và ở đây thanh toán nó khoảng 30 50 phần trăm phần còn lại ngân hàng hỗ trợ nhưng mà tôi khuyến nghị trong cái giai đoạn này thì nó tăng lên một chút anh chị nhìn thấy những cái xu hướng như vậy rồi thứ ba cái phần này chắc lắm là tôi rất là tò mò để nghe cái phần chia sẻ của <laughs> tiến sĩ Nguyễn Minh Ngọc à, để bổ sung thêm cho cái cái cái khuyến nghị của mình đối với khách hàng nhu cầu của thị trường nè đây là đất ở ven biển sông hồ giá 5 đến 10 tỷ à, cái này thì nó nó hơi khác Ờ, nhưng mà chút xíu tôi sẽ nghe để à, cái phần trình bày của tiến sĩ Minh Ngọc anh chị cũng sẽ nghe phần sau để bổ sung thêm những cái những cái những cái phân tích về thị trường nhóm triệu phú muốn có tài sản gia tăng vị thế cái nhóm này á, họ có tài muốn có tài sản là hiếm quý ít để nghỉ dưỡng để tiếp đãi người thân bạn bè khi có dịp thời gian di chuyển không quá 2 tiếng khoảng cách di chuyển cũng không quá 100 cây số dọc theo các đường cao tốc dĩ nhiên thanh toán thì lúc nào cũng cần ngân hàng rồi đúng không có đơn vị quản lý bài bản chuyên nghiệp và giá trị gia tăng khoảng đâu đó 10 20 năm đó một căn nhà ven hồ ven biển ven sông ở Đà Nẵng thì tôi nghĩ là chắc anh chị có rất là nhiều lợi thế vì Đà Nẵng vừa có sông đúng không vừa có suối vừa có biển ở đây có hồ không các anh chị có không hồ nha nhớ lưu ý cái vấn đề này đó ba cái phân khúc mà theo tôi là từ đây đến năm sau mình có thể xem xét được rồi đó là địa lợi ha vậy thì anh chị nắm được rồi ha cái vĩ mô câu chuyện thiên thời đúng không dòng chảy của vĩ mô chu kỳ như thế nào thứ hai là địa lợi cái chu kỳ của cái vùng đất đó nó đang như thế nào của phân khúc đó đang như thế nào và cái yếu, yếu tố thứ ba đó là yếu tố nhân hòa nhân hòa thì tôi sẽ đề cập đến hai cái vấn đề thôi đó là quản trị vốn và hậu bị rủi ro um, có rất là nhiều nhà đầu tư đang gặp khó khăn khi mà thị trường nó nó đổi chiều bởi vì uh, bị sai cái chỗ quản trị vốn này anh chị ở trong truyền dân gian Việt Nam nó có câu chuyện là một đồng mua mắm và một đồng mua tương tức là có cái ông ông một cái người một cái ông sai đứa cháu đi ra chợ nói là đưa cho nó hai đồng mà kêu là một đồng mua mắm một đồng mua tương thì cái thằng nhỏ nó mới chạy ra ngoài chợ xong nó quay trở về nhà nó hỏi ông ông ông ngoại nó là ông ơi thế đồng nào mua mắm và đồng nào mua tương tại vì nó nhỏ mà nó không hiểu thì ông mới nói là đồng nào mà mua chẳng được đúng không xong rồi nó đi ra chợ tiếp và ông đưa cho nó hai cái hai cái hai cái bát thì nó nó đi ra chợ xong nó quay trường ngược cho về nhà nó hỏi ông chứ là thế là cái bát nào đựng mắm mà cái bát nào đựng tương anh chị hình dung không tức là ở đây á, cái chuyện mà quản trị vốn của nhà đầu tư cá nhân không phải nhà đầu tư cá nhân đâu nhà đầu tư tổ chức chủ các cái công ty lớn vừa rồi trái phiếu cũng là cái câu chuyện mà nó để lại rất nhiều bài học tức là anh huy động vốn vào mục đích A nhưng anh làm mục đích B là vi phạm nguyên tắc này và bởi vì um, một nhà đầu tư cá nhân á, thì thường cái tiền của chúng ta lẫn lộn không có đồng nào mua mắm đồng nào mua tương và tỷ lệ nó là một một ví dụ chẳng hạn như vậy nên bị sai cái sai thứ hai đó là không có một cái tháp tài sản tháp tài sản ở đây á, là một cái khái niệm rất là hay ha nó có thể ba bốn hoặc 5 tầng nhưng đại khái nó sẽ như thế này với tôi thì tôi chọn 3 tầng cho nó đơn giản chị dễ nắm cái tầng mà thấp nhất anh chị xây cái kim tự tháp nó phải là cái tầng bảo vệ tức là cái tầng phòng vệ căn nhà để ở mọi giá không được đụng vô đúng không đi nghe mấy chương trình hội thảo rồi về bị gọi là siêu siêu coi hay là <laughs> bị siêu này siêu kia bị gọi là bị bị dụ á xong chạy về nói với vợ thôi vợ on in <laughs> lấy cái nhà đang ở on in tức là quăng vô ngân hàng vay kịch khung luôn rồi quăng vô một cái thị trường cực kỳ rủi ro là mất hết mất hết tiền vợ con ra đường cái tầng này là cái tầng bảo vệ đúng không cái cái đáy của cái tháp á rồi cái tầng thứ hai là một cái tầng tiết kiệm tiết kiệm thật ra là dùng cái từ tiết kiệm đó là savings tiếng anh đó, là mình để dành dành dụm à, mình tích lũy để cho cái nhu cầu kinh doanh thì ở đây anh chị có thể xem xét những cái phân khúc như nhà cho thuê đất nền nhà ở dự án và nhà để bán tức là khi chúng ta mua ở những cái phân khúc này chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta đang đi vào trong cái phần, đang dùng cái phần tiền gọi là tiền để saving tiết kiệm chứ không thể dùng cái tiền bảo vệ này được và lên phân khúc nữa là cái đỉnh chớp của kim tự tháp nó đầu tư thì bản chất của đầu tư nó là rủi ro đúng không Hai trong số các anh chị cũng đều biết cái điều này hết lợi nhuận cao thì rủi ro cao nhưng mà những cái phân khúc như là corner hotel như office hotel như xây gần hơn như đất đồi đất rừng đất sông đất rẫy đất biển chị phải hết sức là tỉnh táo đúng không bởi vì nó có cái rủi ro dĩ nhiên nó sẽ giúp chúng ta nhân tài sản là ở cái tầng cái tầng mà đầu tư á còn cái tầng tiết kiệm này nó đem lại cho chúng ta những cái cái tiền từ cái việc kinh doanh hoặc là tiền từ thu nhập thụ động còn cái bảo vệ này là tiền đó không được đụng cho nên khi mà chúng ta nói về đầu tư á, là phải nói từ cái tầng tiết kiệm trở lên đúng không cái tầng saving trở lên chứ không thể nào đụng vào cái tầng bảo vệ này được đó như vậy thì nếu như một cái người mà vừa không quản trị vốn tốt mà lại còn mua nhầm sản phẩm nữa tức là tiền thì không có phân chia ra thành ba lớp như thế này mà để lẫn lộn trong một cái hũ giống như đập con heo ra rồi lấy tiền đi mua đất hoặc là dồn hết vô tài khoản tiết kiệm ngân hàng rồi lấy hết cái tài khoản đó đi mua đầu tư ở phân khúc đầu tư một trong những cái loại bất động sản đó thì đến khi mà nó có vấn đề về pháp lý vấn đề về này vấn đề kia vấn đề về quy hoạch vấn đề về tất cả những cái rủi ro mà trong cái phần mà vĩ mô tiến sĩ tiến sĩ lực có nói về câu chuyện về quản trị rủi ro và tôi muốn nhân cái phần này tôi nhắc nhở các anh chị là trong những năm tới đây 2022, 2023, 2024 thì cái việc mà anh chị quản trị rủi ro phải là cái việc được đặt lên hàng đầu của các anh chị phải được đặt lên hàng đầu còn nếu không rất nguy hiểm những chủ đầu tư mà vi phạm cái nguyên tắc về quản trị rủi ro thì cái kết quả là đi tù còn mấy ông mà gọi là nhà đầu tư cá nhân mà vi phạm nguyên tắc quản trị rủi ro thì nhảy cầu Đà Nẵng này có mấy cây cầu nổi tiếng lắm rồi hôm qua em giờ tôi đi taxi với lại Grab không nghe nói nè rất nhiều bởi vì cái nguyên tắc quản trị rủi ro nó bị sai và nếu cái điều này mở rộng không phải cho thị trường bất động sản mà là những cái lớp tài sản nói chung á thì nói chung nó không phải là phạm vi trong cái buổi chia sẻ này nhưng mà anh chị cứ thử liên tưởng nó ra cho những cái lớp tài sản khác chứng khoán bitcoin đúng không ạ tiết kiệm để chúng ta có thể phân nó vào trong cái lớp này và chúng ta sử dụng đúng cái cấu trúc mà kim tự tháp tài sản này để chúng ta phân bổ thì cái sự vững chắc của cái danh mục của mình nó sẽ rất là cao rồi cái phần này là một cái phần rất là hay nữa tôi muốn nói với anh chị đó là cái khẩu vị rủi ro này tức là khi chúng ta phân bổ vốn tốt rồi nhưng mà cái khẩu vị rủi ro của mỗi người mỗi khác thì cái khẩu vị rủi ro được định nghĩa đó là gì rủi khẩu vị rủi ro trong đầu tư chính là cái mức chấp nhận rủi ro trong đầu tư của mọi người như vậy thì tùy theo giới tính tùy theo độ tuổi tùy theo vùng miền mà các anh chị có mức chấp nhận rủi ro khác nhau và tôi phân cái nhóm mà gọi là cái khẩu vị rủi ro này ra ba nhóm cấp độ 1 risk hater tức là cái người ghét rủi ro cái người này á, là cực kỳ dị ứng với rủi ro họ xích ờ, an toàn và gọi là đảm bảo cao đúng không ví dụ gửi tiết kiệm này trái phiếu chính phủ nè họ không quan tâm đến tiền ảo này những sản phẩm bất động sản có mức độ rủi ro quá cao là đừng có đừng có bàn với mấy người này họ không thích đâu đúng không với nhà đầu tư thuộc cấp độ 1 là gì họ thằng ngồi im chứ không đầu tư ngay nghĩ khi có rất ít rủi ro câu nói cửa miệng của những cái người này thì các anh chị có nghe thể nghe nói vui là gì thà chạy nước miếng hơn chạy nước mắt hình dung không tức là ngồi thèm lắm tức là thích lắm nhưng mà sao không tại vì đầu tư bỏ tiền như đó là sao có ngày chảy nước mắt cái nhóm thứ hai cấp độ 2 nó gọi là careful investor là nhóm rất thận trọng thì cái nhà đầu tư mà thuộc cái cấp độ này nè thì họ chỉ chọn những cái loại đầu tư mà có giá thấp hay là cái rủi ro trung bình thôi ví dụ mua bất động sản đúng không họ chọn sản phẩm công ty lớn uy tín phát triển bền vững họ không kỳ những kỳ vọng cái lợi nhuận cao nha nhưng mà cũng muốn có một cái mức sinh lợi cao hơn gửi tiết kiệm rồi dĩ nhiên rồi đó là chi phí cơ hội vậy thì họ là những nhà đầu tư chấp nhận cái rủi ro trung bình careful investor và cái nhóm cuối cùng cái nhóm gọi là risk lover ưa thích rủi ro nhóm này mà gọi là sao không rủi ro không chơi những nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cực kỳ cao thường là gấp hai ba lần hàng chục lần số vốn bỏ ra tức là anh đầu tư cái này ờ, bao lâu thì nhân ba <laughs> đó là những cái câu hỏi mà họ hay hỏi đúng không những người thích mạo hiểm chấp nhận rủi ro lớn và đầu tư vào thí dụ những cái người này là đầu tư ờ, bitcoin crypto á với thị trường dao động lớn biên độ dao động lớn như vậy và thu lợi nhuận nhiều cho nên khi qua bất động sản họ đem cái tư duy đó qua thì chúng ta biết ngay đó là những cái người risk lover đúng không và họ chơi rất là mạo hiểm trò chơi tốc độ cao này mạo hiểm đất giấy tay đất bị quy hoạch đất vùng ven khu đang sốt thích lướt sóng thích đầu tư khi có đám đông có thị trường tức là chỗ nào mà sốt là thấy cái mặt mấy người này liền cái đợt mà đà nẵng quảng nam cách đây mấy năm mà sốt á là nhóm rich lover lướt sóng nhưng mà cuối cùng bị sóng lướt anh chị hình dung không đó như vậy thì có ba cấp độ anh chị phải coi coi cái khẩu vị rủi ro anh chị là cấp độ nào risk trader careful investor hay là risk lover phải xem nha mỗi ông là cái danh mục nó khác đó chứ không giống đâu là tóm tắt đây nè xem xét các anh chị là cấp độ nào rồi sau đó mới đưa ra lựa chọn và xây dựng danh mục bất động sản của mình cho phù hợp người mà có số vốn càng lớn á, họ sẽ thích cấp độ rủi ro một hai thôi risk hater hoặc là careful investor tại vì cái ưu tiên của họ là bảo toàn vốn còn có những anh mà ít tiền á ảnh mới thích cái cấp độ risk lover tại vì anh nói là gì lợi nhuận cao rủi ro cao rủi ro cao thì lợi nhuận cao tôi thích chơi kiểu này nhân 100 nhân một ờ, một ngàn lần cho mau già đúng không đó là những cái người mà vốn ít thực ra đó là những người vốn ít vốn lớn là người ta sẽ ưu tiên cái bảo toàn rồi, như vậy thì ờ, tôi cũng đã uh, gần kết thúc cái phần trình bày của mình rồi Và đây sẽ là một vài cái ví dụ và lời khuyên cho các anh chị ha Ví dụ đây là một cái người có một cái danh mục bất động sản Một, uh, 50% tài sản là đầu tư 30% tài sản tiết kiệm và 20% tài sản bảo vệ tức là cái người này có một cái tháp ngược đó các anh chị anh chị nhớ cái tháp hồi nãy không cái cấu trúc tài sản á đúng không tháp ngược thì cái khẩu vị rủi ro này anh chị đoán thử coi là người này là khẩu vị rủi ro gì hả risk lover đúng không tại vì cái cấu trúc của họ là 50% tài sản để đầu tư là rủi ro nó lớn tiết kiệm đó kìa còn có 20% tài sản bảo vệ thì có thể khi khẩu vị rủi ro một nè rồi bây giờ ở đây lời khuyên là nên có thể dịch chuyển trong cái bối cảnh này trong cái giai đoạn này mình dịch chuyển ví dụ như là mình có thể mình giảm cái phần tài sản rủi ro đi mình tăng cái phần tài sản kinh doanh lên tiết kiệm hay là để kinh doanh đó phòng vệ là để bảo vệ đó đây gọi là cái cách cái cách này là tỷ trọng nó phân bổ lại thành 40 40 đúng không và nếu mà an toàn nhất trong cái giai đoạn này thì chúng ta phải xây lại cái tháp tài sản đây là một cái gợi ý thôi nha nó không nhất thiết phải đúng với các anh chị nhưng mà đây là một cái gợi ý ví dụ như cái giảm cái tỷ trọng tài sản rủi ro tăng cái tài sản kinh doanh này lên để nó có được cái dòng tiền để chúng ta vượt qua cái giai đoạn khó của dịch còn cái tài sản phòng vệ này thì ok nếu mà có thể cái người mà gọi là gọi là gọi là risk hater thì họ sẽ đẩy cái phần tỷ trọng của tài sản kinh doanh này xuống cái lớp mà gọi là phòng vệ tức là họ phình ra như cái kim tự tháp hồi nãy rất là chắc chắn chỗ này anh chị có hiểu được không có theo được không dễ mà đúng không rồi rồi đây là lời khuyên thì trong cái bối cảnh mà 2022 2023 2024 á thì à, nó phù hợp với cái rủi ro cấp độ 2 các anh chị do cái gì phần trước như tiến sĩ lực có có phân tích rõ rất kỹ rồi bất ổn trong dòng chảy kinh tế chính trị thế giới bối cảnh hậu covid là chiến tranh thiên tai dịch bệnh lạm phát cao lãi suất tăng nhanh trong cái pha là đang thắt chặt tiền tệ vậy thì chúng ta không thể nào mà gọi là bung được từng đồng từng cắt nó phải rất là kỹ lưỡng anh chị ạ à, cầm tiền không để tiền rơi trong cái giai đoạn này nha và đồng nào mua mắm thì mua mắm đồng nào mua tương thì mua tương điều chỉnh cái khẩu vị rủi ro cho danh một của bạn theo hướng là ưu tiên nhiều hơn cho tỷ trọng của lớp tài sản bảo vệ tức là cái lớp ở đáy và tài sản tiết kiệm tức là cái lớp ở giữa và hạ thấp tỷ trọng đối với lại tài sản đầu tư cái lớp ngọn cho giai đoạn này ha bây giờ cơ cấu còn kịp nha chứ còn 2023 là dự kiến á, à, về mặt gọi là số liệu rất là rõ ràng rồi về mặt tâm linh <laughs> à, cho những ai theo trường phái tâm linh năm 2023 theo phần số học đó là năm số 7 là một năm rất là khó khăn của kinh tế thế giới anh chị phải hết sức cẩn trọng và tôi chúc cho các anh chị sẽ có một cái thời gian đúng không ạ điều chỉnh cái danh mục này của mình sớm để có thể an toàn vượt qua cái màu cái cái cái mùa gọi là khó khăn của hai ba năm tới và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một cái thời điểm mà các anh chị sẽ hân hoan hơn cái thời điểm này xin cảm ơn cái cái sự ờ, lắng nghe của anh chị rất là nhiều À, vâng, xin được cảm ơn phần tham luận đến từ chuyên gia Công chính À, ờ, và trước khi đến với phần tham luận tiếp